mời bạn nam chào anh chào anh mời bạn nữ Thôi, bây giờ mình à, giới thiệu luôn coi nó sơm tụ của anh Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả Rồi, Em tên bạn. là Châu, 36 tuổi Anh quê đâu? Em à, ở thành phố Hồ Chí Minh luôn Ở à, quyền Cần Giờ Hiện tại à, là em làm nhân viên bán hàng Bán gì anh? À, dây cáp, dây xích, tời, neo Bán cái gì? Dây cáp, dây xích, tất cả loại dây à dây thun nữa <laughs> dạ không có bán anh có lâu lâu mình cũng chưa thầy giờ dây thun đó dạ. <laughs> rồi mời bạn nữ giới thiệu à, dạ em xin giới thiệu em tên là dương thị thanh thường em năm nay 30 tuổi à, hiện à, đang à, sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh à, quê em ở đồng nai em à, đang làm nhân viên văn phòng em phụ trách về à, mảng hành chính và à, quản trị trang web của công ty ừ, giới thiệu về bản thân mình luôn à, những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình dạ điểm mạnh à, của em là À, vui vẻ hòa đồng à, dễ thích ngay với môi trường điểm à, yếu của em là nóng tính và khó tính khó tính hả dạ trời ơi gái mà khó tính nóng tính là cũng mệt lắm mà nha nhìn dễ Sao thương nhưng mà khó mà còn nóng nữa <laughs> mình có bao nhiêu mối tình rồi em em có một uh, mối tình uh, kéo dài khoảng 6 năm mà sao chia tay là do uh, ảnh muốn uh, em có uh, một cái lựa chọn tốt hơn muốn uh, sợ không đem lại hạnh phúc cho em anh nào tốt dữ vậy <laughs> à, anh không dám tới không có tới sao, sao không cho đi sớm đi quen ta tới 6 năm rồi mới uh, không dám <laughs> mẹ em không biết nữa biện minh bây giờ chia tay chưa dạ chia tay rồi mà tại sao chia tay nó phải có cái lý do gì chứ tự nhiên chờ đợi cái gì mà chờ tới 6 năm em nói rõ chút xíu cái mối quan hệ dạ quá. em uh, quen uh, qua mạng cũng uh, chưa gặp mặt nhau luôn cái gì chưa gặp mặt ủa là sao là, là là 6 năm chưa gặp mặt dạ đúng rồi vậy cũng gọi là mối tình nữa hả mọi người ai cũng nói chứ ờ, đó không phải là một mối tình nhưng ờ, chỉ có người trong cuộc mới biết là đó có phải là mối tình hay không có thấy mặt nhau không có thấy mặt anh anh ở đâu anh ờ, làm việc ở vũng tàu tại sao từ vũng tàu lên đây có hai tiếng đồng hồ mà không bao giờ lên gặp mặt tại nhau tại vì anh công việc anh bận rộn lắm hay là ông có vợ có con rồi em nghĩ là chưa hay là anh bị gì chắc anh không đi được ảnh bị gì không không rồi tại sao em không xuống dưới đó em thăm ảnh mà phải ngồi trên sài gòn chờ 6 năm mà không đi tới tìm hiểu em cũng hay vũng tàu lắm rồi em có có hẹn gặp nhưng ảnh lại bận trốn rồi chắc mọi người nghe rồi. câu chuyện thì thiệt chết thôi bạn trai bạn trai nghe câu chuyện tình 6 năm trên mạng bạn thấy cảm giác như thế nào chung em thì từ đó giờ em chưa có quen ai cho nên em cũng chả biết cái mối tình trên mạng như thế nào <laughs> cả. gì vậy ba mấy tuổi chưa quen ai luôn dạ tại nói chung là muốn mang tính chất công việc á anh hai người này lạ quá không chừng hôm này ông vũng tàu à dạ, không có đâu anh em ở thành phố mà kỳ lạ đó anh ơi sao kỳ anh anh coi lại giới tính mình rồi anh à, em trưởng men anh nắm tay con gái chưa chưa có người yêu sao nắm tay anh Ủa chưa nắm lúc nào đúng không anh? Đúng rồi em ơi, anh chưa nắm tay luôn Em á thì sáng em đi làm ừ. Chiều 6 giờ tối mới về Về ở nhà thì em ở với mẹ thôi Nói cơm nước xong rồi xem tivi rồi ngủ Hai mẹ con thôi Dạ bây giờ ờ, bạn muốn tìm người bạn trai ờ, thực như thế nào <laughs> đầu tiên là phải ờ, men thứ hai là có công việc tốt có khả năng chăm lo cho gia đình men là sao tức là phải là đàn ông á sao biết đàn ông bên đó chưa có bạn gái lần nào em ẻo em nghi ngờ quá anh ơi nhiều người nghi ngờ cái đó về từ từ em sẽ hiểu em biết thôi có cái mẫu hình lý tưởng giống ai không dạ em thích uh, anh à, diễn viên lương thế thành á em muốn tìm người bạn trai giống giống vậy á <laughs> anh này lương thế người được không <laughs> trời sao tôi hoang mang với cái cặp này quá à men không dạ men sao anh biết trời em em phải biết chứ tại vì chưa nắm tay gái rồi chưa hung hít gì hết là biết tại vì em chưa có người yêu thôi à. có người yêu là em làm tới luôn á chứ làm tới luôn dạ chút xíu nó làm tới thử nha được phải làm sao cho chứng minh anh men ừ, em thích đất đi thích đất hả rồi mấy cái 20 cái rồi mời anh rồi Chết rồi Không khỏe lắm anh Hơi thở ổn định 21 Nữa hả? Coi chừng cắm đầu dưới à Bonus thêm 5 cái Được không quý vị? Rồi, khỏe. men ha, khỏe ha Khỏe ru Để em nói ru. là men mà Bây giờ ờ, muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn, chồng mới lên đây chị có chuẩn bị gì để lấy vợ chưa nói chung ờ, nhà thì ờ, có căn nhà nhỏ nhỏ ở cần giờ còn mà tiền cưới thì cũng có chút đỉnh chị ừ à, về là ở với mẹ luôn đó ha dạ đúng rồi mai mốt về có phụ vợ ờ, làm việc nhà không dạ chuyện đó là vô tư rồi chị em việc nhà em làm láng hết vậy ha dạ vậy là chắc ổn rồi có sức dạ. khỏe bên này chỉ cần có sức khỏe thôi sao hồi anh nói vậy em thấy Ai, để qua xem đàn gái thế nào ha anh trai ha Ô, chào em Dạ, chào anh à, Thật sự anh nghe câu chuyện tình của em anh cũng hoang mang lắm Hoang mang nãy giờ Anh đã nghe hàng ngàn câu chuyện tình rồi Một lý do nào mà tại sao em chờ đợi 6 năm em vẫn không gặp ảnh mà em vẫn chờ đợi là sao? Tại em có niềm tin đó thằng ừ, Cũng chỉ nói chuyện ờ, trên mạng thôi đúng không? Dạ Lạ thì Một người phụ nữ đầu tiên mà tôi thấy có một niềm tin rơi vào một khoảng không gian mênh mông bao la bát ngát 6 năm <laughs> Anh bên đây thực chất là một người à, anh nghĩ rằng rất là chân tình chân thành sống thật với mình lắm đó muốn chồng dữ chưa nói chung là cũng muốn cũng muốn không anh kia cũng muốn vợ lắm rồi về cần giờ ở được không dạ được cần giờ giờ chuẩn bị xây cầu rồi đừng có lo nữa cô gái bên đây à, anh nghĩ rằng là một người phụ nữ tốt với em hôm nay em đi à... có ai theo ủng hộ không dạ em người đi thân với đi. hai em và bạn em ruột em dạ em ruột của em à nhìn giống ha rồi chào em dạ em chào chị rồi em nhận xét thấy anh bên đó là sao em thấy anh cũng được khỏe không <laughs> khỏe <laughs> cũng vui tính <laughs> hai anh chị lên đây là có duyên rồi nên cho nhau cơ hội đi ở nhà có ba mẹ có hối thúc lấy chị lấy chồng cho em dạ có ạ nhưng mà không chịu <laughs> không chịu dạ anh trai đi với ai dạ em có đi mẹ với mẹ với chị chào quyền linh dạ à, chào cô chào, chào bác à, chào cô à, cô gì của anh dạ cát tường à cô cát tường dạ à, với chào quý vị khán giả đây à, tôi năm nay thì cũng bảy mấy tuổi rồi dạ nhưng tôi cũng muốn đi à, kiếm một con dâu con trai tôi á, thì tôi đã ủy quyền cho nó xong hết nhà cửa tài sản dạ. có đủ hãy con tôi ưng ở đâu thì tôi chịu đó dạ nhưng mà giờ bác thấy ờ, cô gái này ờ, như thế nào bác dạ con chào bác thấy cổ á cũng được hai đứa con mà ý hợp tâm đầu thì về á, làm gia làm dâu cũng không có làm dâu gì nhà tôi đâu nó út hết rồi à, đây là người chị thứ năm dạ tại đi theo để bảo vệ cho tôi đó chứ tôi hai là mệt dữ lắm à dạ <laughs> chị muốn có con dâu nữa sau này mà tôi có mất á thì ờ, có đâu có bạn để để sống với nhau dạ vậy đó tôi không có ờ, tôi không có khó khăn gì hết cô các tường ơi dạ, dạ. với quyền linh dạ với bữa nay tôi mới thấy là cô với chú là là tôi nói tao ước ao làm sao mà cho tao gặp cái mặt quyền linh đó nó làm dễ thương quá dạ <laughs> cảm ơn bác nhiều rồi bây giờ mình à, hỏi ý kiến người thân rồi quan trọng là hai bạn gặp nhau thôi nào kéo màn lên anh có món quà tặng nãy giờ nói chuyện anh thấy em sao thì nói chung em cũng xinh cái chuyện cũng dễ thương nhưng mà qua mà mối tình mà qua mạng á 6 năm mà chưa gặp mặt á anh nghe thì nó cũng hơi ngạc nhiên thôi bỏ chuyện qua đó qua bên mình nói chuyện mới đi em cảm nhận ảnh thế nào em thấy anh cũng hiền thật thà gì nữa thì à, em à, chưa chưa dám đánh giá <laughs> rồi mình quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình phải à, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau à, anh cũng nghĩ vậy em nãy em nói ở đồng nai đúng không dạ đúng rồi em, em ở, huyện nào em ở huyện Thông Phú, Cố Đồng Nai đúng không anh? Thông Phú à, Không sao, nếu mà <laughs> nói chung mà thích nhau có tình cảm với nhau thì cái quãng đường á nó không có là vấn đề gì cả hồi nãy em anh thấy giới thiệu công việc mà em chưa có rõ công việc của anh à công việc của anh á là bên ngành à, cấp vật tư hàng hải tàu á là người ta cần nghề dây cáp để mà cho vào cái cần Tức cẩu là anh cẩu cung hàng. cấp cho người ta đúng rồi anh cung cấp hoặc là mua lại à, theo như em á, thì mình có thể là chừng nào tiến à, à, tới hôn, nhân, nhân được. được bây giờ bạn trai mình phải chủ động bây giờ mình phải tỏ tình hoặc là mình phải nói cái cảm xúc của mình như thế nào đó hiện tại để bạn gái thuyết phục bạn gái bạn gái đồng ý hẹn hò với mình cho anh mượn cái bàn tay đến đây á là anh đợi rất lâu hơn 8 tháng thường thường ngày à, anh không mặc được đẹp như vậy đâu giàu nhớ không à thì đến đây á, anh muốn gặp em là anh đã thích thì nói chung á, mình hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu nếu mà được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân bây giờ để tay vào nút bấm đi rồi sát bị, ghép chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định suy nghĩ thật kỹ nhé một hai ba tay này hung cái đi nào hung lâu lâu nha thấy thế nào em dạ thấy cũng <laughs> vui vui nếu mà sau này tôi có được con dâu dạ thì tôi cảm ơn à, quyền linh dạ. với các tường tôi cũng mời hai cô chú uống rượu với à, uống rượu luôn uống rượu với cô với linh bác năm luôn dạ dạ cảm ơn bắt dạ. năm à, chúc bắt năm thật nhiều sức khỏe ừ ờ, cảm ơn bác đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 lý chiến thắng Chúc các bạn sẽ có những buổi xem phim để hiểu về nhau hơn Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Người thật việc thật nha Và tiến tới hôn nhân nha em Rồi, chúc hai em hạnh phúc